Chào mừng các bạn đến với kênh xem tử vi, phong thủy thứ 6 ngày 13 tháng 8 năm 2021, tức ngày 6 tháng 7 năm 2021 âm lịch, ngày Quý Tỵ, tháng Bính Thân, năm Tân Sửu. Con giáp xung ngày Quý Tỵ hôm nay là Đinh Hợi, Ất Hợi, Đinh Mão. Con giáp xung tháng Bính Thân là Giáp Dần, Nhâm Dần, Nhâm Thân, Nhâm Tuất, Nhâm Thìn. 1. Tử vi tuổi Tý. Thấy người tuổi Tý sẽ có một ngày thuận lợi dưới sự trợ giúp của tam hợp, chỉ cần giữ vững quyết tâm và có một tinh thần lạc quan, không sợ khó khăn, bạn sẽ đạt được mục tiêu đã đặt ra. Người làm kinh tế cũng có thể đưa ra những quyết định đầu tư kinh doanh chính xác trong ngày hôm nay. Hơn thế, bản mệnh còn có cơ hội tiếp xúc và tạo quan hệ với một vài đối tác đáng tin cậy, giúp ích cho tương lai. Thổ khắc thủy khuyên bản mệnh cần phải dành nhiều thời gian hơn để quan tâm đến thành viên trong gia đình mình, nếu giữa vợ chồng xảy ra xích mích thì hai người nên trò chuyện thẳng thắn với nhau chứ không nên bị động chờ bên kia xuống nước. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Thân. 2. Tử vi tuổi Sửu. Người tuổi Sửu cần chuẩn bị tinh thần gặp phải những điều không như ý do chịu tác động xấu của cục diện tương phá. Trong sự nghiệp, bạn chớ vội cảm thấy chán nản và thất vọng khi nhiều chuyện bỗng gặp trục trặc bất ngờ. Để giảm bớt những tác động xấu, con giáp này cần đề phòng những kẻ tiểu nhân xuất hiện xung quanh mình. Những kẻ nhiệt tình, hay nói lời bùi tai với bạn chưa chắc đã thật lòng muốn tốt cho bạn, vì thế tốt nhất chớ nên nhẹ dạ cả tin. Chính quan cho thấy bạn là một người có trách nhiệm trong công việc vì thế mà bạn đã sớm khẳng định được giá trị của bản thân mình. Mọi người đều hiểu rõ bạn là người như thế nào nên chắc chắn sẽ không ai hiểu lầm bạn đâu. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, tị dậu, hợi. 3. Tử vi tuổi dần Thực thần ghé thăm, hôm nay là một ngày thu hoạch lớn lao đối với người tuổi dần, đặc biệt với những ai đang làm nghề tự do. Bạn có thể được tận hưởng thành quả xứng đáng với công sức mình bỏ ra suốt bấy lâu nay. Tuy nhiên, một số người nên mạnh mẽ và quyết đoán hơn khi đưa ra quyết định, chứ nên chần chừ hoặc nhút nhát vì cho rằng mình sẽ phải chịu thất bại. Cho dù bạn có vướng phải khó khăn đi chăng nữa, bạn vẫn còn nhiều người xung quanh giúp đỡ mà mộc khắc thổ, có thể con giáp này sẽ nảy sinh mâu thuẫn với con cái. Bạn không nên nóng nảy khi con cái có thái độ chống đối hoặc cãi lời mình. Cả hai đều cần phải lắng nghe và thông cảm cho nhau nhiều hơn để hạn chế những bất đồng trong quan điểm. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, tuất, hợi. 4. Tử vi tuổi mão Nhờ có tam hội giúp sức, người tuổi mão thực hiện những kế hoạch đã đặt ra từ trước một cách trơn tru. Vì lý do này, bản mệnh trở nên tự tin và quyết đoán hơn, bạn biết rằng mình chẳng hề thua kém bất cứ ai. May mắn hơn, quý nhân có thể xuất hiện để giúp bạn chỉ ra hướng khắc phục những khúc mắc trước mắt cũng như đưa ra định hướng cho tương lai. Nếu có điều gì còn băn khoăn, bạn cần chia sẻ ngay để được giúp đỡ chứ không nên giấu trong lòng. Mộc khắc thổ khuyên bản mệnh hãy quan tâm đến nửa kia của mình nhiều hơn. Vợ chồng cần thống nhất ý kiến với nhau chứ không nên ai biết việc của người ấy như vậy đôi bên đều cần phải chịu khó thay đổi để dung hòa với nửa kia. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, dần, thìn, tuất. năm Tử vi tuổi thìn. Do phải chịu tác động của cục diện tự hình, người tuổi thìn trở nên cực kỳ cứng đầu và cố chấp. Bạn chẳng muốn ai can thiệp vào công việc mình đang làm, cũng như không muốn hợp tác với người khác vì nghĩ rằng người ta sẽ mang đến rắc rối cho mình. Ngoài ra, bạn cũng sẵn sàng đối đầu với những ai có ý kiến trái ngược. Đây là lý do khiến người khác tránh hợp tác với bạn, dù bạn có đạt được thành tích cao đi chăng nữa. Đừng vô tình tách mình ra khỏi tập thể như vậy. Thổ vượng khuyên bản mệnh cần phải nhìn nhận vấn đề trước mắt thật rõ ràng, không nên khăng khăng với ý kiến của riêng mình, không chịu lọt tai lời khuyên ngăn của bất cứ ai. Chớ nên luôn cho rằng người khác luôn sai, còn mình thì luôn đúng. Giờ tốt trong ngày, 15 giờ đến 17 giờ quý nhân phù trợ, tí, thân, dậu. 6. Tử vi tuổi tỵ Thiên tài chiếu mệnh, người tuổi tỵ có cơ hội phát tài nhờ nghề phụ hoặc nhờ may mắn của mình. Số tiền mà bạn có được đủ để bạn tiêu xài một cách thoải mái trong một khoảng thời gian ngắn. Tuy nhiên, tốt nhất là bạn chớ nên quá phung phí. Trong quá trình chi tiêu, bạn chớ nên dành tiền cho những thứ xa hoa, phù phiếm, bởi nhiều khi những thứ ấy chỉ khiến bạn tốn tiền vô ích thôi. Hãy dùng tiền cho những việc hữu ích hơn, ví dụ như chăm sóc gia đình, phát triển bản thân. Hỏa sinh thổ, bản mệnh có một ngôi nhà khá yên bình. Gia đình là chốn nghỉ ngơi của bạn sau một ngày làm việc đầy vất vả. Chỉ cần về đến nhà, nhìn thấy người thân là bạn đã cảm thấy thoải mái, thư giãn ngay. Giờ tốt trong ngày, 17 giờ đến 19 giờ. Quý nhân phù trợ, ngọ, mùi, thân. 7. Tử vi tuổi ngọ. Hỏa sinh thổ, Người tuổi ngọ vốn nhiệt tình, cởi mở và phóng khoáng nên dễ dàng xây dựng được những mối quan hệ xã giao tốt đẹp. Bạn tin tưởng rằng nếu gặp khó khăn, mình sẽ nhận được nhiều sự giúp đỡ của nhiều người. Trong gia đình, bản mệnh luôn quan tâm và nhường nhịn nửa kia, do đó đôi bên không bao giờ nặng lời với nhau. Cứ duy trì được tình cảm như hiện giờ, hai người có thể cùng nhau vượt qua mọi sóng gió trong cuộc đời. Xem ngày tốt xấu theo trực,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 với tinh thần làm việc nghiêm túc, bạn nhanh chóng nhận được sự đánh giá cao và trọng dụng từ cấp trên. Những người đối mặt với các kỳ thi cử cũng có thể đạt được thành tích lý tưởng trong ngày hôm nay. Điều quan trọng là bạn phải tin tưởng vào chính bản thân mình, bạn chẳng hề thua kém bất cứ ai, điều người khác làm được thì bạn cũng sẽ làm được. Nếu có ý định xuất hành vào ngày hôm nay, bạn nên đi về hướng Nam để gặp hỷ thần hoặc hướng Tây để gặp tài thần. Như vậy, bạn sẽ gặp nhiều may mắn hơn trong công việc, nếu là việc ký kết làm ăn, bạn sẽ tìm được mối đầu tư hứa hẹn. Giờ tốt trong ngày, 21 giờ đến 23 giờ. Quý nhân phù trợ, mão, tỵ, ngọ. 9. Tử vi tuổi thân Tam hợp phù trợ nên người tuổi thân làm việc gì cũng vô cùng hiệu quả, nhờ thế, bạn cũng cảm thấy hào hứng hơn hẳn ngày thường. Đáng mừng hơn nữa là bạn đã biết cách phát huy điểm mạnh của mình một cách hợp lý, những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên có thái độ chủ quan, lơ là đấy nhé. Những ai cần tham gia thi cử gặp nhiều may mắn trong ngày hôm nay. Bạn có thể chinh phục được mọi câu hỏi, chỉ cần ôn luyện kỹ càng trước đó và giữ bình tĩnh khi bước vào phòng thi. Tuy nhiên, bạn cũng chớ nên có thái độ chủ quan, lơ là đấy nhé giờ tốt trong ngày 7 giờ đến 9 giờ. Quý nhân phù trợ Tý, Thìn, Tỵ. 10. Tử vi tuổi Dậu. Người tuổi Dậu thường hay do dự, thiếu quyết đoán, đặc biệt là khi nghĩ tới những định hướng cho tương lai. Nếu còn đang băn khoăn, nhị hợp khuyên bạn hãy hỏi ý kiến của những người đi trước đáng tin tưởng. Trong các mối quan hệ xã hội, bạn là người nổi bật và được yêu mến nhờ có cách đối nhân xử thế hợp lý, bạn luôn đối xử thật lòng với những người chân thành với mình, đồng thời chủ động giữ khoảng cách với những kẻ có ý đồ xấu. Thổ sinh kim, mối quan hệ gia đình của người tuổi này rất hòa hợp. Bạn và nửa kia luôn yêu thương và thấu hiểu nhau. Nửa kia là động lực giúp bạn không ngừng phấn đấu vươn lên, cho dù bạn phải đối diện với khó khăn gì đi nữa. Giờ tốt trong ngày, 9 giờ đến 11 giờ. Quý nhân phù trợ, Sửu, Thìn, Tị 11. Tử vi tuổi Tuất Cục diện tương xung đẩy người tuổi tuất vướng phải nhiều vấn đề trong sự nghiệp. Nếu bạn là người mắc khuyết điểm, hãy dũng cảm đứng ra nhận trách nhiệm và tìm cách khắc phục chứ không nên sợ hãi trốn tội, tìm cách đổ lỗi cho người khác. Trên phương diện tài lộc, những người làm ăn kinh doanh tranh ký kết những hợp đồng quan trọng vào ngày hôm nay để tránh thất thoát. Cho dù bạn có sốt sáng làm giàu đến đâu thì cũng cần bình tĩnh chờ thời cơ thích hợp. Trong ngày thổ vượng, bản mệnh cần phải chú ý nhiều hơn đến sức khỏe, tránh tham công tiếc việc, làm việc quá sức,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 đi chăng nữa. Những người đã có gia đình quan tâm đến nửa kia nhiều hơn, không nên làm việc theo cảm xúc của riêng mình, bởi như vậy là ích kỷ. Muốn xây dựng gia đình hạnh phúc, vợ chồng bạn cần phải có sự thấu hiểu và đồng lòng hơn nữa. Xem tử vi hàng ngày, tỷ kiên cho thấy bạn còn dễ vướng phải những mâu thuẫn, tranh chấp trong công việc với đồng nghiệp. Mọi việc đều có thể giải quyết êm thấm, nhất là khi mọi người đều bình tĩnh, vì thế tốt nhất là bạn tránh nổi nóng, nói nặng lời với đối phương,